Ơi, xin chào các bạn và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại các bạn ở đây và trong video hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một à, học viên của tôi uh, học trong Clickbank chuyên sâu và anh ta đã ra được uh, sale đầu tiên trong vòng 4 ngày đầu tiên uh, mới học về Clickbank và trước đây thì anh chưa hề biết về Clickbank trước đấy cũng như là về uh, lĩnh vực Internet Marketing hay là Affiliate uh, và anh đã tạo được một cái thành quả à, đầu tiên trong vòng 4 ngày à, các bạn thấy bất ngờ không nào chỉ 4 ngày thôi mà chưa hề biết về make money online đó và cái sale đầu tiên đó thì anh nhắn tin tôi à, Sơn ơi à, hình như anh vừa mới được sale phải không đó thì anh ấy gửi cho tôi cái hình chụp vào đây là ngày 11 à, trong cái tuần à, trong cái tuần đó là vào tháng 6 năm 2019 nha các bạn đây thì anh ấy sale ra được một cái sale đầu tiên đó là 24 đô la 99 92 và cái sale này á, thì 100% á, không cần phải là chạy quảng cáo mà à, sử dụng free traffic thì trong video này tôi chia sẻ cho các bạn về cái chiến lược về cái cách làm hay là về cái ngách mà hiện tại anh đang làm như thế nào nào bạn có muốn học cái cách làm không nào thì 24 đô la 92 thì bằng bao nhiêu tiền ví dụ ở đây hiện tại đang ờ, một đô la là khoảng 23.000 đúng không thì 20 20 uh, 24 đô la đúng không 24 đô la 92 nhân với cả 23 thì sẽ bằng 573.000 573.000 mà trong 4 ngày đầu tiên mới học về thôi mới học về Clickbank thôi ờ, và tôi tin chắc rằng là nếu như anh sử dụng những cái chiến lược ờ, sắp tới ờ, trong chương trình học Clickbank chuyên sâu đó thì sẽ còn ra được nhiều sale hơn nữa và đây mới chỉ là cái cơ bản đầu tiên thôi anh mới học được 4 ngày và mới học chỉ được một phần trăm những cái gì mà tôi chỉ thôi thì trong video này tôi chia sẻ cho các bạn cái chiến lược à, làm sao đó để đạt được giống như anh ấy đó thì ở đây tôi có ghi lại được một vài cái thông tin để cho bạn đây thì cái nick size á, cái thị trường ngách mà anh đang chọn á, là về cooking về nấu ăn đó, thì trên Clickbank á, tôi giới thiệu các bạn á, đây là cái marketplace đúng không marketplace và trên Clickbank á, thì nó có rất là nhiều những thị trường khác nhau đó, về sản phẩm số sản phẩm thông tin và chúng ta là cái người làm affiliate mình bán những cái sản phẩm này đó, dựa vào những sản phẩm có sẵn uh, của những người cung cấp đó, ờ, họ đã tạo ra những sản phẩm có sẵn rồi thì việc của chúng ta là làm sao đó để chúng ta tiếp thị uh, tới những cái người có nhu cầu đó thì chúng ta có thể sử dụng free traffic hoặc là paid traffic là quảng cáo miễn phí hoặc là quảng cáo không mất phí đó thì trên này nó có rất là nhiều những thị trường khác nhau đó, về nghệ thuật à, hay là về business à, hay về đầu tư về máy tính về internet về cooking thì đây là cái chủ đề mà anh ấy đang làm đó, về cooking food and wine đó bên cạnh đó thì chúng ta cũng thể lựa chọn rất là nhiều những cái chủ đề khác nhau ví dụ như uh, tôi chia sẻ với các bạn một vài những cái chủ đề mà thường là nó ra sale được tốt ờ, đầu tiên là cooking này thứ hai là bạn có thể lựa chọn những chủ đề về health and fitness uh, health and fitness sức khỏe và uh, thể dục thể thao đúng không đó tiếp theo là chủ đề về self help self self help đó thì nó có rất là nhiều chủ đề hoặc là chủ đề về travel đó thì tùy vào cái chúng ta thích cái chủ đề nào chúng ta thích đam mê chủ đề nào thì chúng ta chọn chủ đề đó thì ờ, anh ấy chọn cái chủ đề là cooking and food và cái sản phẩm mà anh ấy ừ, chọn là 28 ngày keto thì cái cách mà chúng ta tìm được cái sản phẩm đó như sau thì tôi ở đây là cái điểm ờ, là phổ biến nhưng tôi chọn vào cái điểm gravity có nghĩa là uh, trong cái thời điểm vừa rồi ấy, thì có được bao nhiêu người bán được cái sản phẩm đấy thì anh đã chọn cái sản phẩm là keto ở đây là cái điểm gravity rất cao là 207 207 207 đó thì đây là cái sản phẩm mà anh đây đang kinh doanh còn tôi thì tới điểm hiện tại thì uh, chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm này rất là hay này đó sản phẩm 20 ờ, 28 ngày 28 ngày sử dụng cái sản phẩm là keto 28 ngày keto challenge đó thì bây giờ là uh, có nhiều người hỏi với tôi rằng là uh, thế bây giờ em không biết tiếng Anh thì liệu có làm được không thì các bạn đừng ờ, lấy tiếng Anh ra làm cái rào cản cho chính mình bởi vì ờ, cá nhân bản thân Sơn thì Sơn cũng không phải là người giỏi về tiếng Anh đâu các bạn và tất cả mọi thứ ờ, đều là từ Google dịch hết ví dụ như ở trên có cốc này nó có sẵn cái, cái Google dịch rồi thì chúng ta bấm vào cái phần dịch trang này này thì nó sẽ ra được cái nội dung không và chúng ta ngồi chúng ta đọc cái sao page của họ chúng ta đọc và hiểu về sản phẩm chúng ta đọc và hiểu về cái thị trường họ đang làm không chúng ta đọc và chúng ta hiểu về vấn đề của khách hàng hoặc là cái lợi ích của sản phẩm này đem lại là gì đó thì cái sản phẩm này là cái nó nói về cái cơ uh, cơ chế mà ăn theo cái dạng keto đúng không nào nó để ờ, và cái thực đơn nó được đặt tên là keto nó thì để bắt đầu bạn có thể tìm được hiểu những cái phương pháp về chế độ ăn keto cách nó được phát triển uh, cách thức hoạt động 13 lời khuyên để thành công và thực phẩm uh, thưởng thức và hơn thế nữa uh, ăn ngon này uh, làm chủ được nó này đó, tình hình xã hội ờ, liên quan về sản phẩm này này những món trắng miệng mà cảm giác ờ, là tội lỗi đó thì nó chia sẻ rất là nhiều các bạn đó, thì chúng ta chỉ cần ờ, chúng ta hiểu về sản phẩm thôi rồi thì đó là cái cái cái, cái sản phẩm mà anh đang kinh doanh đang đang bán rồi tiếp theo này à, bây giờ tôi chia sẻ cho các bạn về cái chiến lược và cái traffic áp dụng thì cái chiến lược ở đây là áp dụng vào là sử dụng vào là Instagram Instagram và anh ấy sử dụng hai chiến lược cơ bản nhất mà tôi chia sẻ cho anh ta đó là follow and follow back tức là ở trên Instagram nó có một cái chức năng đó là khi mà chúng ta follow một ai đó trong cái thị trường đó. hãy nhớ là khi mà chúng ta follow á thì chúng ta cần phải follow với cái người mà trong trong cái thị trường có khả năng mua hàng đó trong thị trường có khả năng mua hàng đó, thì chúng ta chỉ cần vào cái Instagram của đối thủ xem rằng là những ai follow ờ, đối thủ của mình hoặc là những ai like vào bài viết đối thủ của chúng ta thì chúng ta follow ngược lại cho những người đó thì cái khả năng cao những người đó chính là cái khách hàng của chúng ta đó thì uh, khi mà chúng ta follow họ thì họ sẽ nhận được cái thông báo và cái tỷ lệ là khoảng 10 cho tới 20 phần trăm những người đó người ta sẽ follow ngược trở lại mình thì khi mà chúng ta làm cách này á thì mỗi tháng đâu đó chúng ta sẽ tăng đâu đó khoảng được 2.000 cho tới 3.000 lượt follow và cái tài khoản của uh, anh học viên này của Sơn đó, anh tên là anh Tuấn thì anh mới làm được khoảng 4 ngày thôi và cái follow ở trên cái trang của anh là được là 250 lượt follow và anh đã ra được một đơn hàng đầu tiên rồi các bạn đó thì uh, hiện tại thì Sơn chưa có hỏi ý của anh đó để show cho các bạn coi cái tài khoản Instagram của anh đấy nhưng uh, Sơn, Sơn chỉ có thể là chia sẻ cho các bạn về cái chiến lược uh, ở đây rồi cái chiến lược số 2 đó là chiến lược repost uh, repost ở đây là sao uh, tức là khi mà chúng ta tạo ra cái content á cái content là cái bài viết hay là cái hình ảnh đúng không thì chúng ta cần nó phải có một cái uh, hình ảnh thì bây giờ ừ, có hai cái cách làm một là chúng ta tự tạo được content đó chúng ta tự lên Pinterest hoặc là tìm những cái hình ảnh đẹp sau đó chúng ta chế ra những cái hình ảnh ở trên Instagram đó thì bây giờ tôi sẽ có một cái ví dụ thử cho các bạn nhìn thấy ở đây nhé giả sử đi đây là cái tài khoản Instagram thì uh, bây giờ tôi mới thử search một cái thử ờ, một cái chủ đề đó là keto ở đây thì nó có 12 triệu lượt bài post trong uh, liên quan về cái chủ đề này đó, thì bây giờ là mình có thể vào một vài những cái trang Instagram đó, ờ, để chúng ta tìm xem rằng là ai đang chia sẻ về cái chủ đề là keto ở đây đó. có rất là nhiều những cái ờ, chủ tài khoản Instagram họ chia sẻ về chủ đề này thì cái chiến lược đầu tiên đó là follow and follow back thì mình có thể là vào uh, những cái người mà đang follow những cái tài khoản của họ sau đó chúng ta bấm vào follow bấm vào follow họ thì khi mà chúng ta follow họ thì người khác sẽ follow ngược lại chúng ta đó các bạn thấy cái tài khoản này tương tác rất là cao đúng không mấy nghìn like này không một nghìn like một nghìn like nghìn hai hai nghìn chín rất là nhiều like ở trong cái tài khoản của cô ta đó và cái chủ chiến lược số 2 đó là repost tức là thay vì chúng ta tự tạo ra content chúng ta tự ra tìm được một cái hình ảnh đẹp đúng không ở trên mạng xong đó chỉnh sửa về thì một ngày như vậy á mất rất nhiều thời gian và không có tạo được nhiều content thì cái chiến lược ở đây tôi chỉ cho các bạn đó là uh, chúng ta sẽ report lại report lại nhưng khi mà nhớ thì chúng ta report lại chúng ta nhớ trích nguồn trích nguồn là chúng ta đã lấy từ cái chủ tài khoản của Instagram này thì người ta cũng sẽ rất là hài lòng và người ta sẽ đồng ý thôi các bạn đó thì ví dụ như bây giờ tôi lấy cái hình ảnh này của cô ấy tôi download về thì sau đó thì tôi sẽ uh, để cái, cái cái nguồn đó là từ cái trang là Disney in Bloom đó, hoặc là ví dụ là tôi sẽ vào một cái trang khác là Law Club à, đây là có những cái ờ, thực đơn à, liên quan về cái chủ đề về keto giảm cân đúng không thì tôi có thể lấy những sản phẩm này nhưng sau đó chúng tôi để nguồn lại thì cái chiến lược ở đây đó là chiến lược report và chỉ trong 4 ngày thôi thì trong 4 ngày thôi thì anh ấy đã tạo ra được một cái lượng uh, bài viết uh, đó là uh, 75 bài post trong vòng 4 ngày 75 bài post trong vòng 4 ngày 75 chia cho 4 thì bằng uh, 18 bài viết một ngày thì anh ấy mới nói với Sơn rằng là uh, Sơn ơi Ờ, hôm bữa anh đã tạo được 30 bài viết á, thì anh phải mất một ngày còn uh, hôm nay khi mà anh ngồi nói chuyện với em anh được học cái cách mà em chia sẻ đó thì uh, cái lúc mà em đi ăn á là anh đã tạo được 30 bài viết rồi và anh lên lịch 30 bài viết đó nó tự động đăng uh, theo theo theo theo ngày cho anh đấy thì cái thời gian anh uh, bỏ ra một ngày đó chỉ chưa tới 30 phút đâu các bạn là đã làm được như vậy rồi thì uh, qua cái video này thì tôi cũng xin chúc mừng anh Tuấn bởi vì trong vòng 4 ngày thì anh đã tạo được một cái kỷ lục đó là anh đã ra được một đơn hàng uh, trên Clickbank trị giá là uh, ờ, 573.000 đúng không nào 573.000 chỉ trong vòng 4 ngày thôi và bên cạnh đó thì tôi cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề cái ngách mà anh đang làm đó là về cooking đó, và cái sản phẩm anh đang ờ, bán đó là sản phẩm về 28 ngày keto giảm cân đó và cái chiến lược ở đây chúng ta có hai chiến lược và cái kênh chủ đạo đó là sử dụng Instagram ok và Ờ, tôi ờ, hy vọng rằng cái video này sẽ giúp được gì cho bạn đó nếu như bạn đang quan tâm về kiếm tiền affiliate kiếm tiền về clickbank thì ở phía bên dưới video này tôi có để lại ở phần mô tả đó là một cái bộ video ờ, để giúp cho bạn kiếm được một nghìn đô la đầu tiên từ affiliate marketing và kiếm tiền trên internet kiếm tiền online và cái này là hoàn toàn miễn phí tôi muốn trao giá trị cho cộng đồng và nhiều người nhất có thể là học được những cái điều này ngồi tại Việt Nam kiếm tiền Mỹ và bên cạnh đó thì thực sự ở trên thế giới á, có rất nhiều người trẻ hơn ờ, chúng ta à, có rất là nhiều bạn đó, họ rất là giỏi họ có thể làm được điều này rồi nên tôi tin chắc rằng đó, ờ, dựa vào tư duy dựa vào kinh nghiệm dựa vào những cái sự hiểu biết của chúng ta thì chúng ta còn làm mạnh mẽ hơn như vậy nữa và cái rào cản về tiếng Anh nó không phải là rào cản đó các bạn bạn hoàn toàn sử dụng Google dịch không dịch lại không và để mình trao đổi với những cái bên đối tác hoặc là mình dịch lại để mình đọc một cái thông tin một tin tức thì nó là toàn cầu hóa rồi ngồi Việt Nam nhưng mà chúng ta có được kiếm tiền được đô la không và cái lĩnh vực này thì ờ, tôi sẽ cùng đồng hành với các bạn không và chia sẻ cho các bạn đó, kể cả trả phí hoặc là miễn phí thì các bạn vẫn có thể làm được chỉ cần nó khoảng 30 phút mỗi ngày thôi và chúng ta xây dựng được cho mình một cái hệ thống kinh doanh ở trên internet và làm sao đó chúng ta ừ, đi chơi đi du lịch không ờ, dành thời gian cho bạn bè và chúng ta rất là thoải mái với cái công việc này các bạn không ờ, nó không phải là về liên quan về máy tính quá nhiều đâu tất cả là step by step từng bước một tôi hướng dẫn cho các bạn để các bạn làm được như vậy thì ở phía bên dưới video tôi có để lại cái đường link các bạn có quan tâm để đăng ký cái chương trình này á, nó hoàn toàn miễn phí đó thì tôi có để lại cho các bạn ở phía bên dưới nha đó, nếu ai quan tâm và đăng ký nó đó thì cái chủ đề um, Clickbank nó rất là nhiều cái không các bạn có thể là học về cái chủ đề này á, thì nó rất tuyệt vời ok à, và trong những video tiếp theo thì tôi sẽ còn quay lại và đồng hành với các bạn để hướng dẫn cho các bạn cách làm sao đó bạn có thể thành công được ở trên lĩnh vực affiliate marketing kiếm tiền online năm 2019 đó, và xin chúc các bạn uh, tạo được những sự đột phá và thành công mới ok và um, những cái video tiếp theo á ờ, thì tôi cũng chia sẻ liên quan về chủ đề Clickbank hoặc Affiliate Marketing ờ, nếu như bạn là người mới bắt đầu thì có thể là tìm lại những cái video ở trên kênh YouTube của tôi không để học nó và nếu như bạn yêu thích video này thì đừng quên bấm một nút like đó, hoặc ờ, bạn có cái câu hỏi gì đó thì có thể comment phía bên dưới video để tôi sẽ giải đáp cho bạn không? và đăng ký kênh youtube của tôi là Sơn Piat để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới ok bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo